những cánh hoa hồng này cũng tàn phai người ấy sẽ đi thật xa tôi ở lại điếu thuốc anh ta khi nghĩ về em thật đớn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn đau giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ngấm đêm sao vội buông tay ôm muộn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh mình anh nỗi yêu của chẳng biết phải làm gì khi trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đơn. giờ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng tình mình còn đang ấm êm sao vội buông tay ôm muộn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế anh mình anh nỗi yêu quạnh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu nay sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng mình còn đang ngấm em, sao với buông tay ôm muộn phiền đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên người khác từ nay sẽ ôm lấy em để rồi họ thay thế mình anh ngồi chẳng biết phải